Vâng, thưa các bạn, Honda Civic RS 2019 Một mẫu xe được đánh giá là có tố chất thể thao nhất trong phân khúc xe hạng C tại thị trường Việt Nam Và trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn những cái điểm mà tôi thích về cái yếu tố thể thao, về những cái gen của Honda Bên cạnh đó sẽ là những cái điểm chưa thích lắm Ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu Vâng thưa các bạn, cái điểm đầu tiên mà tôi thích nhất trên cái Civic 2019 đấy chính là cái hệ thống khởi động từ xa. Tôi đang ngồi ở trong một cái không gian cà phê rất là mát. Chiếc xe tôi đỗ ngoài nắng ở kia nó vài tiếng rồi. Ở nhiệt độ ngoài trời hôm nay nó khoảng 39 40 độ C và trong xe khoảng 60 70 rất nóng luôn. Bây giờ tôi sẽ đền nổ luôn. Mở khóa. Quy trình đền nổ trên tất cả các xe đều là như nhau, khóa lại ạ. Giữ ạ. ấy đèn pha nháy một cái nhá. Tiếng máy nổ nhá. Điều hòa hoạt động nhá Đấy không được đâu em ơi Xe thiết kế an toàn lắm đi vào đi Thưa các bạn đây là cái điểm mà tôi ờ, rất thích ờ, Mà còn thích hơn ấy Với chính người bạn gái ngồi đối diện tôi bên cạnh Đang thưởng thức một ờ, ly nước mát Bước lên xe cũng mát thưa các bạn Và cái điểm thứ hai thưa các bạn Chính là thiết kế của Civic Vâng, bản RS thì các bạn sẽ thấy thay vì cái phần này, cái thanh ngang này sơn màu chrome bóng thì đã được sơn đen rồi. Ờ, ờ, toàn bộ cái phần đầu của lưới tản nhiệt này cũng vậy đều được sơn đen rất là đẹp nó làm nổi bật cái cái đèn pha led này lên à, ngay cả cái phần cản dưới này cũng thế thôi các bạn đó cản dưới này đấy sơn đen sơn đen đấy, tạo sự tương phản rất tốt vâng đấy là rs các bạn tôi nhớ lại cái bản trước đây thì các bạn uh, có một vài ý kiến chưa thích cái mâm thì uh, nay mâm uh, civic rs 2019 là uh, đã to hơn rồi nhá mâm 18 uh, lớn hơn một ờ, size so với cả đời trước và đặc biệt là có nhiều chấu hơn ha ờ, năm chấu kép thưa các bạn đời trước là năm chấu nhìn nó vẫn hơi mạch khảnh và đặc biệt tôi thích nhất là cái gì lốp Michelin Pilot Sport Chiếc gương này cũng vậy nếu các bạn đã thấy thì nó sẽ hai màu có đèn sinh an chìm bên trong và đặc biệt cái phần mặt trên nó rất là thẳng bằng. Bạn hãy ngồi trong xe bạn nhìn ra phần này nó rất bằng và nhìn cái xe nó thực sự rất cân bằng. Yếu tố cân bằng cực kỳ quan trọng trong Ờ, chuyển động của xe phần tuyến đề chuyển hướng thưa bạn và đây thưa các bạn tay nắm cửa màu chrome khói nhìn nó có gì đấy chất thể thao hơn màu chrome bóng thưa bạn smart key quá quen thuộc rồi và một chiếc cốp khá là rộng thưa các bạn Thiết kế đèn xe trên ờ, Civic đều là full LED nhé Với cái thiết kế cả trước lẫn sau rất đẹp Đèn sau hình chữ C thì cũng đã quen thuộc rồi à, Và một chiếc đuôi phiên bản RS là có cái gì ạ thưa các bạn? Chính là cái logo RS này Và phần trụ C thưa các bạn Rất Cooper nhá Đây đây là hướng đi của gió và nó sẽ ép qua cái uh, cái lưỡi gió này nó sẽ tạo ra cái luồng khí động học ép cái đuôi xe xuống uh, khí động học thì cần một lỗ một thanh rất mỏng thôi nó đã là khác biệt và một ô cửa kính trên uh, đây đấy thì bạn ngồi ở phía sau nếu như chúng ta hình dung bịt kín cái này đi ở đây không thấy được gì ạ Các bạn hãy xem Đấy Tôi vẫn có thể thấy được bạn nhá Vẫn đá hình được nhá Vâng Cánh lướt gió thể thao thưa các bạn đây là một trang bị mới trên cái phiên bản RS đi theo xe Các bạn hãy nên nhớ rằng mẫu xe này có giá bán là 929 triệu Và một đặc biệt chênh thêm 5 triệu thành 934 triệu thôi các bạn. cánh lướt gió đối với những chiếc xe thể thao vô cùng quan trọng. Nếu như các bạn đã biết về ờ, cái Civic Type A thì bạn sẽ biết rằng cái cánh lướt gió nó còn mèo này nữa cơ. Điểm tiếp theo mà tôi thích nữa chính là cái không gian nội thất với các cái yếu tố một là rộng rãi, cái thứ hai là cái thiết kế rất thể thao. Thứ ba nữa là về phần công nghệ, tức là cái công nghệ về giao tiếp, về màn hình giữa xe với con người và cách điều khiển là những thứ tôi thích và đặc biệt một tư thế lái tôi sẽ chỉ cho các bạn xem. Đây là một tư lái rất thể thao trên một chiếc Civic. Các bạn có thể thấy chạy trong đường đua tôi phải set up một cái vị trí ngồi đủ thấp để tôi có thể quan sát xa các bạn tôi muốn nói đến yếu tố thể thao các bạn hãy xem trên chiếc vô lăng này những đường chỉ may màu đỏ vô lăng bọc da và những chi tiết ốp theo kiểu phong cách thể thao được uh, theo kiểu kiểu kim loại nhá nhưng nó chưa phải kim loại đâu các bạn uh, điều khiển trên vô lăng uh, Civic đời trước thì còn vuốt vuốt đời này chắc là khó, đời trước chắc khó vuốt quá thôi đời này khỏi luôn không vuốt nữa nhân trên nhân dưới về cái hệ thống âm thanh này Ờ, đàm thoại rảnh tay điều khiển màn hình đây nhấn vào đây các bạn sẽ thấy trên kia ờ, cruise control những chức năng này quá cơ bản nhưng thứ mà tôi thích lại chuyển số sau vô lăng hộp số CVT nhưng lại chuyển số sau lăng phần đó tôi sẽ chia sẻ ở cái phần vận hành các bạn hãy nhìn xem trên chiếc ghế thể thao này tôi phải gọi đây là chiếc ghế được may theo phong cách thể thao thì đúng hơn màn hình full digital luôn các bạn đấy hãy xem tôi sẽ cho các bạn xem lại một lần nữa tôi sẽ để các bạn xem lại một lần nữa nào wow. về nguyên lý hoạt động về cách thức thiết kế nó có giống những chiếc xe đức không ạ xin thưa là có và tôi sẽ chỉ thêm cho các bạn một thấy một cái nữa một phần nữa các bạn sẽ chuyển cái menu này sang cái hình theo kiểu turbo này nhá Đây Rồi chọn Và trong phần chạy thì các bạn sẽ thấy được bạn mình bơm ga bao nhiêu Ở đây là bởi vì tôi đang để ở chế độ đỗ Chút nữa bạn sẽ thấy được là cái lực nó công suất nó sẽ là tăng như thế nào Nó khá giống cái phần power mà tôi trải nghiệm trên những chiếc xe BMW thưa bạn Chiếc màn hình trung tâm này cũng vậy Là một điểm Tôi nghĩ rằng là một điểm cộng trên chiếc xe này Đấy, Kết nối Apple CarPlay có nhá Đây kết nối và bạn có thể chuyển về màn hình hôm cái này nó làm giảm độ phân giải trên các bóc ra Đấy, các bạn sẽ thấy được cái độ phân giải độ nhạy thì à, mình sẽ nhấn cho các bạn xem các bạn sẽ đếm được giây không ạ Đó. setting Đấy. chỉnh màu vân vân các kiểu kết nối à, bluetooth wifi chúng ta vào trong này hết nhé thưa các bạn Đấy, chỉnh màu màn hình các kiểu đây background này ờ, chỉnh vân vân ờ, cái đồng hồ ờ, công tơ mét vân vân là ở đây hết rất dễ và một cái điểm cộng nữa là hệ thống điều hòa Được không ạ? Chạm, chạm, chạm Vặn, vặn, vặn Chạm, chạm, chạm đều được hết Đấy, Chúng ta có thể chỉnh nhiệt độ hai vùng độc lập Và những cái chi tiết thiết kế trên cái dàn tablo này Đó. Theo kiểu phong cách kim loại phay thôi các bạn Các vị trí chứa đồ thưa các bạn Wow Rất nhiều vị trí để Để đây Đấy, dắt được hết Đây, Đấy. Đấy. Ngắn rất sâu một chiếc ví một to ta có thể bỏ đây một chìa khóa mọi thứ gọn gàng cốp chứa đầu trước các bạn hãy xem khá rộng không gian sau thưa bạn rất rộng nhá đây vị trí của tôi ngồi như thế này ạ mặc dù đuôi được thiết kế cooper nhưng mà tôi vẫn còn từng này nhá tôi cao 1m72 các bạn có thể dùng đấy để tham chiếu lên cái vị trí chiều cao của bạn khoảng duỗi chân thì rộng rộng độ ngả Ok Tư thế ngồi nhìn chung thoải mái Và các vị trí để tranh rất thừa mặt Điều hòa hàng ghế sau Và chất lượng da Thực ra những chiếc xe Honda Nếu như đã không dùng da thì thôi dùng da thì khá mềm và trên Civic 2019 phiên bản RS thì đương nhiên rồi cái động cơ turbo 1.5 170 mã lực 220 Nm từ cái dài vòng tua 1.700 đến 5.000 rưỡi nó đủ mạnh nhưng lại tiết kiệm đấy là lợi thế của động cơ turbo tiết kiệm bao nhiêu 6,1 lít đường hỗn hợp 8,1 lít trong đô thị 5 lít uh, đường ngoài đô thị những con số này xin thưa với các bạn hoàn toàn có thể tin được tôi thích nhưng trong cái động cơ nó còn liên quan đến rất nhiều yếu tố thưa các bạn một chiếc vô lăng các bạn hãy xem chiếc vô lăng trên xe này à, thường thì đây là một mẫu xe được đánh giá là một mẫu xe sedan hạng C dùng cho mục đích đô thị nhiều hơn thưa các bạn tất nhiên yếu tố thể thao sẽ khiến bạn à, dễ chịu chi hơn điều đấy chắc chắn rồi mình thấy cái gì đẹp thấy cái gì hợp phong cách nhiên sẽ quyết định nhanh hơn mở ví nhanh hơn thì Civic là những yếu tố như vậy bạn sẽ không phải là khách hàng của Civic nếu như bạn thích sự cái gì đó nó cũng mềm mại nó bình bình nhưng Civic là cá tính và thể thao nó thể thao ở vẻ ngoài như vô lăng nó cũng vậy các bạn hãy xem nhé tôi tôi sẽ sẽ sẽ thử chuyển động rất nhẹ nhàng đây ạ rất nhẹ nhàng Đấy, rất nhẹ nhàng để các bạn thấy một cái góc lái rất nhỏ cũng đủ chuyển động hướng nhưng mà đây là hệ thống uh, chiếc vô lăng này có cái hệ thống hỗ trợ đánh lái ha ha a ha à, chúng ta vừa đánh lái chúng ta vừa cười ha ha ha đấy các bạn có thấy không nó biến thiên theo tốc độ nhá đấy, bạn sẽ thấy trên đồng hồ nó khoảng 32 đấy, nó sẽ nhẹ nó sẽ vừa đủ cho các bạn tức là nó sẽ cố gắng hiểu cái góc đánh lái hiểu cái tốc độ của bạn là bao nhiêu hiểu cái chân ga của bạn bao nhiêu hiểu cái mặt đường là bao nhiêu thì như vậy nó sẽ cung cấp cho bạn một cái phản hồi về cái vô lăng một cách uh, tốt nhất có thể tốt nhất có thể đối với cái lập trình của Honda thôi còn khi bạn đẩy lên như thế này chẳng hạn đây đấy, vô lăng nó sẽ nặng hơn bạn sẽ cảm nhận được đấy như tôi đã nói rồi tôi chưa thích cái ghế này bởi vì là nó không không khiến tôi ôm nhưng tư thế lái là trên phanh này đẩy ga lên đấy các bạn sẽ thấy đấy. tiếng diệt bánh họ lên nhá đấy chế độ F tôi chưa chạy ờ, lệnh chuyển số sau vô lăng đâu các bạn sẽ thấy phanh đấy các bạn sẽ thấy không phanh tôi không cần chạm mà chút nữa tôi sẽ phanh ở tốc độ cao hơn như các bạn thấy các bạn sẽ nhìn cái đồng hồ ở phía trước mặt đây tôi sẽ cua gắt hơn sẽ chạy gắt hơn một chút đây các bạn sẽ thấy này nó nghe hơn đối với những chiếc bốt chơi chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy là nó liền thân luôn nó như một khối giữa người giữa xe với cái bánh và với cái vô lăng với cái bánh tất nhiên cái này sẽ có một cái độ nhất định nhưng chúng ta hãy nghĩ rằng đây là một mẫu xe c 929 triệu Thực ra tôi muốn cái hệ thống phanh này nó phải thể thao hơn phanh Brembo hay phanh hàng hiệu gì đấy nó liên quan đến thể thao Tiếp tục ạ Một vòng nữa nhá Một vòng nữa các bạn sẽ thấy này Đấy, những cái chuyển động này Đẩy ga này đấy. Nếu mà cầu sau được thì còn hay nữa Nhưng mà không có đâu Civic không có cầu sau thì các bạn sẽ thấy Điểm phanh, lên, đẩy lên đấy. Hơi có độ trễ một chút những giảm trễ bằng cách là chúng ta phải về S đẩy tay ạ đấy cua rồi có thể lên slalom thì chúng ta cố giữ để chúng ta giữ nghe lời hệ thống lái là thứ tôi thích đấy là những thử nghiệm mà chúng ta có thể để cảm nhận được những cái ờ, cái hay ho trên cái Civic này à, đấy ví dụ như là khi bạn chạy ra đường trường chẳng hạn thì ví dụ đến những cái điểm phanh cua bạn bám đấy, xe không cần gắt như thế thì xe nó khá là nghe tất nhiên để so với những chiếc xe đức là không nhưng mà có cái gì đấy mang hơi thở không tin bạn cứ thử mà xem bạn cứ thử xe chạy thử ở đại lý đây đấy. rồi sẽ vượt qua một con lượt với tốc độ đấy không gầm xem độ ổn định không đấy ví dụ đến điểm này lách làn này đó, à, các bạn sẽ thấy không cái cái sự ổn định của người lái chính các hình các bạn đã thấy thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ rất tự tin khi mà lái mẫu xe này làm một lần nữa nhá chúng ta sẽ bay qua cái con lươn ở đây hôm trước tôi bay thử 110 km/h với BMW 5 thì nó là một cái gì đấy nó thuộc về đỉnh cao nhưng với một chiếc Civic xem chúng ta wow wow xe cũng hơi cứng đấy hơi cứng để bảo đảm yếu tố cân bằng của xe khi mà đi nó sẽ tránh bị rằng ngang như thế này tránh bị rằng ngang thì cái hộp số CVT khi chúng ta tăng tốc thì rõ ràng là hộp số CVT cái độ ồn của nó thì uh, nghe tương đối là rõ nếu mà chúng ta đạp sâu ga đạp sâu ga để nó kéo lên à. và thưa các bạn ờ, hộp số CVT nhưng lại được lập trình ờ, giả lập tới 7 cấp số Ờ, chính vì vậy bạn có thể tự tin đi chiếc xe này trên những con đường lên quanh co lên suốt dốc lên dốc xuống được tôi sẽ chuyển cho bạn xem ở chế độ D cũng được nhá ở chế độ D cũng chuyển được ờ, một hai ba bốn năm sáu bảy và bảy ba bốn năm sáu một đấy D một này D hai ạ D ba D bốn bởi vì CVT cho nên nếu bạn không chuyển thì đến một tốc độ nào đấy nó sẽ tự chuyển cho bạn D5 D6 D7 và ví dụ sang S luôn ạ đấy bạn thể giảm dồn xuống tua vẫn chọc ngược lên đấy, như các số thật đó, và kéo lên đấy, các bạn xem thấy vòng tua không đấy sáu bảy mở <laughs> đấy rất tự tin cho chúng ta đi đường đèo nhá CVT của Honda tôi đã thử rồi tôi đã thử rồi nó có khả năng ghim và nó chạy đường đèo cũng được ờ, để mà nói về thể thao đua hay gì đấy thì chắc chắn rồi sẽ phải là hộp số uh, ly hợp kép rồi những hộp số tuần tự nhưng tạo phong cách thể thao như thế này tôi nghĩ rằng là tốt rồi à, tất nhiên bên cạnh những điểm thích thì có những điểm tôi vẫn chưa ưng thưa các bạn thứ nhất là những cái hộc gió này các bạn hãy hình dung trên những chiếc xe thể thao thực sự ngay cả bản thân Civicta các bạn sẽ thấy những cái hốc hút gió rồi những chi tiết uh, carbon rất là đẹp và đây ở là một cái hốc hút gió và mâm to đẹp nhưng bộ phanh này thì trông là nó lại hơi bé thưa các bạn Tôi thích cái này phải màu đỏ này Rambo Đưa hốc ờ, gió thì hình tổ ong Nhưng mà đấy, Hình tổ ong Đấy, đấy không xuyên vào được đấy. Civic RS 2019 vẫn chưa có sạc không dây nha các bạn Và ghế lái thì cũng chưa được ôm lắm thôi các bạn Đấy các bạn hãy hình dung tôi đánh lái như thế này À đánh lái như như thế này à, Thì nó dễ bị tuột vào này có lẽ tôi đang yêu cầu quá cao với một chiếc Civic uh, ờ, RS Trăng Ở trên uh, dàn tablo các bạn sẽ thấy những cái chi tiết theo kiểu kim loại phay Theo kiểu kim loại phay Nhưng phía bên cửa Những cái điều khiển uh, lên xuống kính Tôi mong muốn nó phải có một chút gì đấy theo phong cách của kim loại Ở những cái vị trí như thế này Một cái điểm nữa là ở phía sau này, cái sàn Nó không phải là cái sàn phẳng nhé và trên tất cả các cái dòng Civic thường uh, sẽ có một cái vấn đề là thường độ ồn từ cái hốc lốp nhưng trên cái phiên bản này khi mà các bạn chạy các bạn sẽ thấy được rằng cái bộ lốp mới nó có vẻ như nó có vẻ như là ở một số cái đường nó lại rất khá êm à, một số đường mà cái giải cái đá nhìn thấy rõ hạt ấy thì nghe tiếng ồn từ vòng lốp rất rõ nhưng ở một số con đường à, không kiểu như vậy thì nghe nó êm hơn có lẽ đấy là cái cảm nhận của tôi tôi sẽ chưa đo một cách cụ thể các bạn chạy các bạn cảm nhận và các bạn hãy chia sẻ bằng cách comment bên dưới clip giúp tôi nhé và hệ thống âm thanh thì các bạn uh, ờ, 8 loa nhưng mà tôi nghe chưa thấy sướng tai lắm ờ, tùy mỗi người một uh, uh, sở thích về âm nhạc nhưng mà rõ ràng tôi nghe tiếng bass đó nó hơi nông còn khá nhiều vị trí trống vị trí trống vị trí trống Thưa bạn, à, với Civic RS 2019 thì tôi luôn muốn có tất cả Bởi vì đây là một mẫu xe tương đối hay rồi Nhưng mà tại sao lại không có cảnh báo điểm mù, tại sao không có hỗ trợ giữ làn Tại sao lại chưa có phanh khoảng cách, tại sao lại chưa có Adaptive Cruise Control à, Tại sao lại chưa có phanh tự động trong phố chẳng hạn Có lẽ tôi quá tham chăng, tôi có tham không ạ?